có hai nồi luôn rồi một viên đá mới nha bạn viên đá mới nhà cái nhà cái hôm nay là ngày mưa bão hôm nay mưa bão chưa gì cái mình chụp าไว้มาไว้เหรอพอดีเอาหน่อยให้ให้บ้าว

đi đánh bây giờ chúng ta sẽ đi đánh đi đánh con đó rồi đánh đánh được đi mình vừa ăn mà đây chân rất lạ ra thầy anh anh chỉ ờ, trong đây là là tiểu tao quay cái tay người không hát là cục tiểu đại là nhục kha nha bạn đây là khôi đây là khôi nha bạn khôi hôm nay ok bây giờ mình sẽ ra xếp hàng nha bạn mình sẽ ra xếp hàng như vậy thôi như vậy như vậy các bạn ngại rồi quay You like why? why? Why? Why? <laughs> Why?